طب احكي لي لان انا كمان ساعه بدي اخلص كنت بدي اروح اودي شنطتي على الشمال ارجع بكره الصبح نشوف اذا في شيء نسويه عشان اضلني هون اذا لا ممكن اروح ارجع الصبح اكون الساعه 7:30 بالتحنا المركزي بنفع؟ طيب نشوف لان شايل الشنطة طيب مش مشكلة طيب بس بس خلص برفع التلفون يلا باي how much to get it Depends, sometimes 25. But we don't go with the cable. No, it's okay. I didn't ask. of course, you made me It's about 25, something like this. Rồi bên tay trái quý vị núi Cam Dỗ bên này này tục ở bên PLO à? PLO quản lý luôn. Dạ đúng rồi. PLO. Ok, listen. I will speak uh, to you. Then they will have opportunity for the opening uh, the uh, Mountain. They have the gallery in front of that if you want to buy souvenirs, whatever. This is the last chance here. Uh-huh. From here we go. Pass by the sycamore tree, they will take picture of the sycamore and straight down to the border, okay? okay. I told the Jordanian 10:30 in the that we are like. Have the water here. <laughs> Hey, more. Cái này là kiểu Ông nuôi cam rô đâu Là kia cái nắp kìa Ờ Chụp thế, nắp kìa علم على الصح على الصح على الصح غير السلفيه كل العلماء حلوه الا السلفيه السلفيه اليوم الله يعينهم يا اسمع تفتح لك ابل Rồi bóc Here, this is the sycamore tree to the left. nó có từ ngàn năm nay từ hàng từ hai có hai ngàn năm nay tới thời chúa chúa ra đời các em muốn chụp hình chúng ta Rồi chúng ta ngắm lại thành phố Jericho cuối cùng thì chúng ta đi về biển chết Đi về biên giới quý vị nhá, thành phố này chỉ có 30.000 dân thôi Rồi có gửi lời chào uh, Ngài uh, Palafat Palafat Chào Ngài Where for Trung for Arafat? Eh, Ramallah Ramallah City of Ramallah City of Ramallah There is city in Palestine, like we have Jericho, Bethlehem. sang Việt Nam There is another city called Ramallah. Is buried there. dạ À, hồi đó mẹ ông ấy qua ông ấy ông phất cờ شغفك شو بدك تقول له هذا لما تقول له اسم البلد يقول لك كويس شو يعني ايش يعني؟ تحكي وتطلع عليك مش فاهم يعني وتحاول توصل الفكره بمليون طريقه تصور الجهد افضل منه واي بالضبط صدقا يعني Thank you. Vâng, bạn ấy mấy cái ra nó, nó đào uh, xuyên gì lòng đất Ôi Hôm qua nó thấy người Israel là nó thì thôi nó, <laughs> kiểu, Cũng giống mình với Mỹ ngày xưa ấy chứ Giết anh giết em rồi thì, <laughs> lúc đấy thì nó cái đào ấy chứ Dạ Giết cả nhà What is that? What is going on? Why it's so dead? Wow. شو القرف هذا اللي قرف؟ هلا انه ارجع